Mừng ngày tiêu trường khuyến mại cực sốc tại 170 lạch chay Giảm giá smartphone lên đến 4 triệu và giảm hơn nữa cho các bạn học sinh và sinh viên Tặng ba lô, Xiaomi hoặc là túi đeo chéo cho tất cả đơn hàng từ 3 triệu trở lên Giảm giá cho các bạn học sinh và sinh viên khi mua iPhone chính hãng lên đến 150.000 đồng Giảm giá 200.000 cho các bạn mua iPhone, iPad, Live MacBook chính hãng hoặc là Samsung, Xiaomi chính hãng và sách tay Chương trình được áp dụng từ 20 tháng 8 đến mùng 5 tháng 9